Xin chào toàn thể anh em thì à, quay trở lại cái môn chơi tài xỉu này thì vừa bên Trung Quốc mới gửi về cho tôi một cái bộ đồ à, máy nghe một tài xỉu à, kèm theo nó là một bộ hột không tang thì à, khi vào sân chơi thì anh em chỉ cần luồn cho tôi cái bộ hột không tang này vào thì hột thì à, đảm bảo là xoay đèn và thử lâm châm và ngâm nước muối à, không phát hiện đến cái tang tích gì và đặc biệt là sau khi anh em có thể chơi xong có thể trẻ tan những cái bộ hột này ra cũng không thể nào phát hiện đến cái tang tích hay là có cái dấu hiệu gì là đồ công chuyện cả thì ờ, như anh em vào sân chơi thì anh em phải kiểm tra về con hột như thử lâm châm đây là thanh lâm châm thì anh em nào đi chơi thì cũng phải có cái thanh lâm châm để anh em kiểm tra về quân hột lâm châm thì không để ít về soi đèn về quân hột thì những cái hột mà những cái đồ công chuyện thì thường thường nó sẽ đục còn những cái đồ mà không tang hay là những hỗ trợ thì sẽ trong suốt như thế này Đấy. và ngâm vào nước muối là phải lỗi anh em nhìn có rõ không một trong suốt nhiều chợ về lắp đĩa thì anh em xoay đèn cũng không phát hiện thấy cái dấu hiệu gì bất thường xảy ra cả anh em nhìn rõ không để lắp không phải là lắp camera hay là những cái lắp ừ, công chuyện gì bây giờ tôi sẽ vớt cái quần hột này ra và test thử vài tiếng để anh em biết được cái độ hiệu quả của bộ hột này lau khô và test cho anh em thì tôi ờ, nói qua một chút là về cái máy nghe tài xỉu này thì à, khi anh em đã luồn được hột vào thì anh em chỉ cần bật máy nghe này lên và anh em đeo trong người Đấy. khi nào nó bật máy lên đèn nó lên đèn đỏ này đây lên đèn đỏ này là máy đã hoạt động thì à, khoảng cách của cái máy này đến bộ hột là từ 3 đến 5 mét nên là rất là phù hợp đến tất cả các sân chơi của anh em thì máy này nó có nhiệm vụ là nghe những cái hột tài xỉu này và phân âm sau đó nó sẽ báo dung cho anh em thì à, như một dung thì là về xỉu mà hai dung thì là về tài bây giờ tôi sẽ cầm trực tiếp lên và tôi cảm nhận cái nhịp dung của cái máy này và tôi sẽ ừ, test cho anh em một vài tiếng để anh em biết được cái hiệu quả của cái bộ đồ này bây giờ tôi test tiếng đầu tiên cho anh em này thì à, tôi nói là tất cả những cái đồ thì là nó chỉ là hỗ trợ cho anh em thôi còn quan trọng anh em đánh như thế nào mới là cái kinh nghiệm của anh em ở những cái môn chơi tài xỉu này như tiếng này máy báo một dung thì tôi khẳng định với anh em 100% nó là về xỉu rồi mở anh em tiếng đầu tiên này tiếng thứ hai cho anh em này thì quan trọng là khi vào sân chơi thì anh em làm sao mình đánh làm sao để người khác không bị nghi ngờ là mình chơi những cái đồ công chuyện thì à, như tiếng này thì máy báo một dung thì vẫn là xỉu thôi khẳng định với anh em 100% là xỉu mời anh em xem này một ba và 4 tiếng tiếp theo cho anh em này thì tất cả những cái đồ mà anh em thể sử dụng thì là có thể là nó sẽ hỗ trợ cho anh em về tiếng tài về tiếng xỉu nó báo cho anh em nhưng anh em đánh như thế nào đấy là mới là do cái đầu của anh em thôi thì như tiếng này máy vẫn báo một dung thì anh em cứ đánh xỉu tôi khẳng định 100% là tiếng xỉu cho anh em này 134 tiếng tiếp theo cho anh em này thì à, những cái bộ đồ này thì cực kỳ rất là dễ chơi nó cứ rung cái là anh em biết rồi nhưng tiếng này máy báo hai rung thì là khẳng định với anh em 100% nó về tài nên là những anh em nào mới tập chơi cũng có thể chơi được luôn mở anh em xem này 445 tiếng tiếp theo cho anh em này thì những cái đồ công chuyện này thì nhiều anh em có gọi điện hỏi tôi à, sợ là phát hiện thế, thế nọ thế kia nhưng mà tôi cũng nói luôn với anh em này anh em chưa đưa vào ăn no người khác phát hiện thì tốt nhất là anh em đừng nên bao giờ chơi những cái môn chơi tài xỉu này thì như tiếng này thì máy báo hai dung thì đơn giản là anh em lại đánh tài thôi đấy, máy báo rung rất là êm nên là người ngồi bên cạnh cũng không thể nào phát hiện đấy mời anh em xem này máy báo hai rung đánh tài nha anh em nhé một năm sáu tiếng tiếp theo này tôi tiếp uh, ờ, tiếng cuối cho anh em nhé vì do thời lượng uh, phát sóng của video nó không được dài nên là anh em yên tâm những cái dòng máy này rung cực kỳ là êm người ngồi sát bên cạnh cũng không thể nào nghe thấy những nhịp rung của nó nên là anh em chơi đêm tối hoặc là chơi những chỗ đông người không phải lo ngại cái vấn đề đấy máy báo hai rung thì lại là đánh tài rồi khẳng định với anh em 100% là tài mở anh em xem này ba bốn sáu rất là hiệu quả thì anh em nào xem qua video của tôi mà không hiểu chỗ nào